thiệt không cái đường bự và bá không đi <laughs> cái lỗ <laughs> lỗ chuột chú ăn nước rồi ờ, như nhờ người này châu người kia với bên hòa hãng ờ, vô không cái cây cột của nó luôn <laughs> à, cái thằng gì con voi vậy chui vô cái lỗ chuột Dạ, Phước Cần Thơ xin ờ, kính chào cô chú, anh chị và các bạn Hiện tại là Phước ờ, đang có mặt ờ, tại đường cách mạng tháng 8 ngay trung tâm thành phố Cần Thơ và vừa mới biết được hoàn cảnh của một cái chú năm nay là cũng 69 70 tuổi gì đó. Chú thì sống một mình, không có vợ con gì hết phía trước à, mặt cô chú anh chị đây chính là cái căn nhà của chú mong là chú à, đủ duyên với à, tất cả các cô chú quý anh chị mạnh thường quân dạ con chào chú chú Dũng phải không ạ dạ. chú Dũng ha Dạ, Phước Cần Thơ xin kính chào cô chú, anh chị và các bạn nha Hiện tại là Phước đang có mặt tại hẻm 4 đường cách mạng tháng 8, khu vực 7 phường à, Cái Khế của thành phố Cần Thơ thì như à, mấy tháng trước đó à, Phước có xây cho chú Út ở trong đây là chú Út Dũng một cái căn nhà tình thương cũng là do là sự hỗ trợ của tất cả các quý cô chú anh chị mạnh thường quân thương cho hoàn cảnh của chú chú thì ăn chay trường nha cô chú anh chị và hổng gài thì cũng mấy tháng nay đang dịch tình hình căng thẳng đó bởi vậy Phước không có ghé lại để bàn giao căn nhà và gửi cho chú ờ, tiền hỗ trợ chú đâu rồi à, chào anh rồi đây là cô chú anh chị ồ đẹp quá trời luôn ha đây là cái căn nhà tình thương của ờ, tập thể quý mạnh thường quân hỗ trợ cho chú ờ, chú út dũng à, đeo khẩu trang vô đi chú út à, tuân thủ 5 k nha ra ngoài lấy cái bình xịt đi liêm có nè thịt trong cái cái em dạ. đi đặng lấy cái bình xịt lên rồi bây giờ mình à, sẽ quay sơ căn nhà nha cô chú anh chị cái căn nhà này là hồi lúc trước ờ, mấy tháng trước là xây ờ, cất cũng ờ, thời gian cũng cả tháng trời đó tại vì dịch rồi vận chuyển vật tư hơi khó khăn á chú thì ở đây một mình nên nè đây có cái nền của chú nè nếu mà cô chú anh dạ, chị à, có xem lại đầu clip á cô chú anh chị thấy cái nhà hồi xưa của chú Dũng là nó thấp như thế nào phải lên là 6 tấc á rồi giờ mình vô trong nha chú vô trong ngồi ở cái giường đi chú để con đi vô đây mình lên ờ, tường ờ, một mét nha tại hai bên là sát nhà của dân hết trơn rồi bởi vì mình không có mở cửa sổ mình chỉ mở cái phần ở đằng trước này thôi đó. này là ở phía sau phía sau này do chú ở mình nên đó mình sẽ không làm phòng nha chỉ làm cái bếp thôi với lại sau này mình chán nè mình cũng chừa lại một ờ, ít tiền để cho chú xây sở bởi vì không có lót gạch thì dán xi măng thôi còn bên đây là phần nhà vệ sinh nhà vệ sinh này thì mình sửa lại lúc trước nó có sẵn rồi đó mé bên đó thì cũng có cái cửa sổ đó cửa sổ tại vì bên đó nó sẽ có một cái đường hẻm nhỏ có khoảng 5 ờ, tấc hay là 6 tấc gì đó rồi giờ mình sẽ ờ, hỏi thăm ờ, chú út nha dạo này sao rồi ổn chứ dạ đi khỏe rồi làm công hết rồi ở ủa sao mà ở bệnh viện là sao ông anh không biết hả không. ông út bị bệnh tưởng nó là mất rồi trời ờ. dính f không hả ông dính f không mà bị bị còn 20% phần trăm sống á cái gì ghê vậy thì bữa hổm cái anh à, thầy giáo nam lại sửa nhà là lúc đó ông góc ờ, ốm mới vừa trong viện vậy. ờ à, trời đợt rồi là chú dính hả dính f không hả bởi con nghe hẻm này đợt trước nó bùng dữ lắm luôn tới giờ chưa ghé bàn giao nhà ổng bị f không ờ, ra là ổng nằm một tháng mấy về là bữa nay giờ là thấy gì còn đảo ra nữa ổng là không chỉ còn đi không được chỉ có là cổng thôi chỉ còn có 20 phần trăm thôi sự sống là vậy là phải thở máy luôn á hả <laughs> thở máy luôn đúng rồi lúc đầu là vô thở máy trời ơi nhưng mà thời gian sau bắt đầu cái cái khỏe lại ờ. lấy miếng rồi ờ, mấy gài là bên phường xã có cấp giấy gì cho chú chưa giấy mà chứng nhận là f không á ừ, mượn xem cái giấy như thế nào rồi, rồi chưa đây chưa có chưa có biết cái <laughs> chưa có thấy cái tờ giấy đó bị trong bị không chị có bị không bị gia đình em bị sáu đứa con bị luôn trời vậy là bởi em nói vô ngay cái ổ f không bây giờ mấy tháng này đâu dám ghé mà vào nhà đâu nguyên gia đình em bị hết trơn luôn thì nói chung là bình thường nhưng mà mình cũng sợ sợ chứ tại con người f không có bị lây nhiễm ủa vậy đó hả không em thì em chưa có bị mấy gì mấy người mà chưa bị gì người f không sợ ngược lại vậy đó hả dạ. ủa mình f không rồi mình có thể f không nữa không không rồi dạ, ít bị nhiễm lắm miễn dịch hả để dịch để em hả? Ờ, coi thử cái giấy nha để biết uh, cái giấy cái thường cái giấy là ghi uh, f không là ghi sao nè dạ. giờ mới biết đó 7 giờ ngày 5 tháng 10 14 giờ viêm phổi do vi viêm phổi SARS-CoV-2 mức độ nặng biến chứng hô hấp suy cấp nặng luôn á hả trời ơi vậy kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính tăng huyết áp gung nhĩ cuồng nhĩ sơ gì gan sơ quá sơ gan tiền hôn mê gan bệnh trào ngược dạ dày thực quản táo bón điều trị nội khoa trời gì, gì hết trơn luôn rồi từ trên đầu xuống dưới chân là nói chung là bệnh hết trơn luôn á hả ghê vậy ừ. vậy là kêu là giống như là bệnh thập cẩm luôn rồi đó vậy mà còn dây được vậy mà thoát ha nói à, chị chị đừng có buồn nha cái cô mà đây mẹ của con toàn đó bữa mà à, mất rồi mất rồi cô chúc đúng rồi à, cô chú anh chị đã xem được à, cái clip à, của Phước lúc mà ghé hỗ trợ cho hẻm 4 á thì cũng Phước hay ghé nhà của cô Trúc Đẳng chỗ cái nhà mà thờ phụng đồ nhiều á thì ờ, do cái lần trước ờ, bệnh đó cô cũng ờ, đã mất luôn rồi ạ cái lần đó cô Trúc bệnh là cô Trúc mới vừa làm từ thiện xong cho đúng rồi thì cái đợt đó là vậy nè trước đợt đó là cô gửi em mua rau giùm dạ, dạ, dạ, xong rồi à, em cũng gửi gửi cho cô xong rồi đợt mà em vô em gửi trăm phần ở đây nè là gửi cho nhà thông tin vừa gửi nhà thông tin xong mấy bữa sau cô không có dám nhờ nữa cô sợ phiền bởi cô tự mua nhưng mà mua cô mua thì nó mắc hơn em mua thì tại vì em đi cho hàng ngày rồi bởi vì người ta bỏ giá rẻ lại là có 2 triệu cô mua tới 4 triệu rồi cô mua cô mua thêm tà hũ rồi này nọ để cô, phát rồi tà hũ cô xong rồi cô phát xong đó là mấy ngày sau là dính bệnh là, là xong rồi đợt sau là toàn toàn nó chung nhóm với em đi phát thì nhiều khi em cũng gậu chết nó chứ này vô không biết rồi trong hẻm nó bùng quá rồi chú út có sao ừ, nữa em cũng nghĩ trong lòng em cái đợt mà cái đợt mà cái hẻm đầu tiên minh bệnh á là đợt đó tụi em còn đi vô phun á là khúc mà vừa mới bùng phát đó là trong đó là có ba mươi mấy hộ đó là trong cái hẻm bên đó đó là lúc đó là không cái lúc đó là mới luôn mới đầu tiên đó là vừa mới bùng ra là, con con ghé lại rồi con phun xong rồi con hỗ trợ cho trong cái hẻm nó không rồi con mới gặp chú Dũng nè con mới gửi cho chú uh, gạo con nói để bớt dịch đi con ghé lại là khúc mà mấy tháng đợt sau là chú bệnh luôn à. bữa về cái, cái đợt... hai giò đâu đi hai giò mà không bằng rồi ăn cốc giờ ăn cốc về là ăn ăn mặn không còn ăn tương nữa gì nghĩ ăn tương luôn hả ừ, không có sức khỏe phải không rồi dưỡng lại xíu ăn cơm tiếp đúng rồi lúc về là đi đâu có nổi đâu đưa điện thoại cho anh thôi vậy à, giờ à, sẵn rồi con ghé lại đây để con à, bàn giao cái nhà cũng lâu quá rồi bàn giao cái nhà rồi à, cập nhật danh sách mạnh thường quân tại vì gầy cũng cuối năm rồi để thiếu mất công để qua năm rồi còn thiếu nợ chú út à, tới năm nữa thấy nó kỳ thôi đỡ vậy cho ăn tết dạ rồi hẻm này muốn bị hết luôn rồi hả trời ơi rồi vậy em xin uh, vài phút ha em dành vài phút yên lặng để em đọc danh sách mạnh thường quân rồi thì uh, bây giờ phước sẽ cập nhật cái danh sách mạnh thường quân nha hỗ trợ cho căn nhà của chú dũng à, để xem chi phí tổng kết căn nhà là bao nhiêu còn dư bao nhiêu thì Phước sẽ trao lại cho chú à, đầu tiên là cô chú Hùng Cường ở Vũng Tàu hỗ trợ 30 triệu đồng à, chị Hằng và chị Tiền ở Đài Loan hỗ trợ à, 5 triệu tư liêm nhấp vô cái điện thoại cho nó gõ cái chỗ nó lấy nét ngay chỗ không điện thoại anh ở trên đây nè ờ nó lấy nét ngay dưới cái ờ chị hằng và chị tiền ở đài loan 5 triệu tư bác sĩ tân là ở gần nhà của chú á đợt trước con có nhận 10 triệu một chị gái ở nước ngoài hỗ trợ 20 triệu em cherry chen à, hỗ trợ là hai hai triệu chị Rosie Hồng ở Mỹ hỗ trợ 200 USD anh H ở nước ngoài hỗ trợ 3 triệu 2 chị Trần Bích Hà hỗ trợ 1 triệu em à, Elila Phương hỗ trợ 700 chị Phương Lê hay là Phương Lệ đó ở Mỹ hỗ trợ 100 USD em Lê Thái Sỏi hỗ trợ 200 em Cherry Chen ở Đài Loan hỗ trợ 2 triệu nhóm Trâm Phạm ở Sydney uh, à, USA hỗ trợ 3 triệu chị Thủy Trần Kick Chen hỗ trợ 100 USD bạn Nguyễn Thị Diễm Trinh hỗ trợ 300.000 đồng em Cẩm Tú hỗ trợ 200.000 đồng bạn Tuyền hỗ trợ 100.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 15140 hỗ trợ 300.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 25311 hỗ trợ 200.000 đồng bạn Như hỗ trợ 500.000 đồng chị Ngân ở Tây Ninh hỗ trợ 100.000 đồng bạn Quỳnh Văn Tươi hỗ trợ 500.000 đồng em Phạm Tiền hỗ trợ 200.000 đồng em Cúc Lê hỗ trợ 200.000 đồng chị Trần Hiền Hồ hỗ trợ 500.000 đồng bạn Hiền Diễm bạn Diễm Hiếu hỗ trợ 100.000 đồng à, bạn Phượng hay bạn Phương gì đó hỗ trợ 200.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 12241 hỗ trợ 100.000 đồng bạn Ngọc Tuyền hỗ trợ 200.000 đồng em ờ, Cherry Chen đợt sau hỗ trợ thêm 500.000 đồng nữa chị Nguyễn Mai hỗ trợ 1 triệu em ờ, Jenny Võ hỗ trợ 1 triệu à, chị ờ, Kim Lệ hay là Kim Lê đó hỗ trợ một triệu một bạn à, một người bạn Facebook ủng hộ một triệu tại vì bạn đó ghi cái nội dung như vậy thì Phước sẽ cập nhật lại như vậy à, chị Quỳnh Trinh hỗ trợ 500.000 đồng bạn Phương hay bạn Phượng gì đó hỗ trợ thêm 200.000 đồng em Trinh ở Bạc Liêu hỗ trợ 300.000 đồng một bạn với nội dung là giấu tên hỗ trợ 200.000 đồng bạn Lượm hỗ trợ 200.000 đồng và cuối cùng là em Ruby hỗ trợ 200.000 đồng thì à, tổng cái số tiền của chú luôn lúc chưa cất nhà và lúc đang cất thì nói chung là con gom hết lại một lần là 96 triệu 400 ngàn đồng thì à, trong đó bao gồm bây giờ là con à, tính là những cái khoản chi còn dư nhiều con sẽ trao lại cho chú nha tiền công á làm hết căn nhà này luôn là 30 triệu à, tiền đẩy cát vô nền là 3 triệu rưỡi tại đẩy từ ngoài kia vô là 3 triệu rưỡi là con thuê người ta luôn rồi tiền vật tư với à, vô điện nước là vật tư hết để cất nhà hoàn thành luôn là 50 triệu 570 ngàn đồng cái phần cửa riêng về mấy phần cửa sắt là 2 triệu 050 ngàn đồng với đợt trước á, khi con ghé lại con có đưa cho chú 1 triệu nhớ không chắc không biết có nhớ không <laughs> không nhớ mà muốn có anh nữa không em có đưa chú 1 triệu để chú bỏ túi trang trải hay là con kêu chú mua cà phê để cho anh em uống thì tổng cái số tiền luôn á là chi á, là 87 triệu 420 ngàn đồng thì mình lấy 96 triệu 400 ngàn đồng mình trừ cho 87 triệu 420 ngàn đồng thì ờ, chú còn là 8 triệu 980 ngàn thì con làm tròn luôn là 9 triệu thì hôm nay con sẽ trao cho chú 9 triệu nha rồi ờ, chú ờ, gửi ai hay giữ gì đó để mình ăn Tết hay là mua thịt cá gì mình bồi dưỡng ừ. nha rồi 9 triệu nè à, điếm liêm điếm đưa cho chú cho mình này con làm tròn luôn cho chú nha 9 triệu rồi cầm giùm con nha 1 triệu 2 triệu 3 triệu 4 triệu 5 triệu 6 triệu 7 triệu 8 triệu 9 triệu tại này tiền con mới rút ở cây ATM ra nó không có tiền lẻ thì có chú đổi em con nha dạ. còn nếu chú cảm thấy chú ai á chú tin tưởng được thì chú cứ gửi tại vì bây dạ. giờ tiền này là của chú chú toàn dạ. quyền quyết định con là không còn dính dính líu vô nữa con đã bàn giao xong rồi vậy ha nhưng mà nhớ giữ gìn kỹ nha con về rồi ai mà ghé lại hay sao đó nói chung là sớm này cũng đông chắc không ai ghé đâu ờ. nói là tiền bạc gì đó con không biết không có nhiều cái trường hợp là biết chú giữ tiền đó em về em quay em đăng lên á cái giả bộ nó biết hẻm 4 nè cái ghé lại nó thăm hồi nãy nó mới thấy phước trao tiền vậy còn tiền gì không tiền để đâu để đâu rồi nó, nó bỏ thuốc mê nó sức dầu tôi cho ông chai dầu thì đó vòng vòng sớm này con không sợ rồi thấy bà con này đông tại vì nhiều khi nó sức dầu đó cái chú ngủ mệt hay gì đó nằm xuống ngủ cái hỏi móc túi sạch có có mấy trường hợp đó rồi bởi vì em sợ em dặn khi con về là chú gửi người ta à, nhiều bạn thì tại vì nhiều bạn không biết á nghĩ ờ, nhiều khi có 500 triệu trời 500 triệu giờ mùa dịch này nó khổ có còn hơn không vài triệu hai ba triệu nhiêu nó gạt cũng được chứ á bởi vì mà giờ số tiền gần cả chục triệu nữa giữ cho kỹ nha mà con hỏi là cái nhà ở có dột không có có chỗ nào chỗ này nó tạt hả sát gốc đó đó hả à, đúng rồi mưa lớn tạt mưa lớn hả thì mưa lớn thì phải mưa lớn thì bão thì chịu rồi đúng không nhưng mà nó đỡ so với hồi xưa là vậy là tốt lắm rồi phải không tám phần này ha dạ rồi thôi giữ gìn sức khỏe nha con dạ. à, xin phép con à, về nha dạ. tết ăn tết vui vẻ nha cố dạ. gắng lấy tiền bồi dưỡng sức khỏe vô uống sữa chú có gửi lời cảm ơn gì không cảm ơn Ờ. thôi thay lời muốn nói đi thôi vậy ờ. Ờ, phước cũng xin cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị quý mạnh thường quân đã đồng cảm thương cho hoàn cảnh của chú út giúp đỡ cho chú một căn nhà và còn dư lại một cái số tiền nếu mà đợt trước em làm mà bung lụa luôn là hết tiền luôn á tại vì em chừa lại tại vì nó mắc đó mình ở đây là cái phần nền với lại cát đẩy cát đẩy vô á lúc đầu á anh em nói thiệt nó nói 30 triệu xong nó đẩy tới đó nó hơi thê nó đẩy vô đây nó mới đẩy vậy tốn thêm ba triệu rưỡi nữa chứ không thôi là đâu tốn tiền đẩy cát vô về sau phải thuê thêm đó vậy nha yeah. Dạ. rồi giữ tiền cẩn thận con về nha bye ba chốt ra vào đây con xin tấm hình nha dạ. hên là đợt này vô là chú uh, gặp ha dạ, tưởng là thôi là xong rồi ủa đợt trước nó gửi nó tặng cái băng đá rồi mà phải không không có cho cái gì ủa sao nói em lại chở băng đá vô rồi cho vậy chứ trời ơi ờ, à nghe chắc nghe mùa dịch nghe hẻm bốn cái cũng sợ tại vì cái hẻm thấy cũng vừa dở phong tỏa vừa dở buổi sáng buổi chiều ờ, buổi chiều địch <laughs> tiếp đây là bà ông thiên mà chắc ngay đợt dịch này rồi giờ đi cách ly mới về bởi vì không có thờ cúng gì luôn rồi thôi phước chào cô chú nha